các bạn xem uh, cái bố thắng giùm tôi nha bên tay trái và bên tay phải thì trên bố thắng đó hai bên má hoặc là hai phía bên trên có những ký hiệu mũi tên thì các bạn nhớ bắt cho đúng giùm tôi hôm nay tôi chỉ chia sẻ với các bạn cách kỹ thuật gá bố thắng vào làm sao cho bốn mặt phẳng song song và thẳng nhạy dạ. dạ. và độ ma sát thắng cao thắng rất là ăn vậy nha rồi các bạn nhớ mấy cái này giùm tôi, tôi thắng này dùng cho xe road xe đua và xe touring bán road hoặc là semi road đó các bạn ha còn những dòng khác là không có xài thắng này thì đây các bạn xem thì tương tự càng thắng của bố thắng của thắng V thắng V là chúng ta vừa nói xong đó thắng V đây và thắng này tương tự với nhau đều có lông đền hình bán nguyệt lầu và lõm nhưng đối với thắng V thì các bạn thấy đây các bạn xem mỗi bên là một cặp một cặp là âm dương các bạn một cặp đều có âm và có dương bên lồi long đền bán nguyệt lồi và long đền bán nguyệt lõm long đền bán nguyệt lõm và long đền bán nguyệt lồi hai bên nha mỗi bộ ngũ thắng là có bốn còn đối với thắng ca thắng rod thì cái góc độ nó hẹp hơn các bạn nó chỉ có hai thôi đây còn tá ngoài này là không có cái đây là chỉ lông đền thôi giờ còn à, lục giác để chúng ta siết vào thì càng thắng, thì đây các bạn xem nha xem kỹ nhé đây cái má này là cái g luôn nó là cái à, cái à, cái chân để giữ bố thắng luôn và ngay giữa đó các bạn thấy nó nó dính luôn thì nó tạo cái đường lồi đó nó cũng là một cái lông đền lồi nha còn đây là một đông lông đền lõm đây bán nguyệt lõm đây bán nguyệt lồi bán nguyệt lõm nha các bạn xem nha nó đi vòng đây đấy nó đúng không thì khi chúng ta bắt vào tương tự như bên kia tương tự như thắng thắng về chúng ta bắt song song song song với mà bốn mặt phẳng song song nhé đúng không bốn mặt phẳng song song rồi bây giờ chúng ta khi chúng ta bắt thắng càng bắt thắng v này xin lỗi bắt thắng càng này các bạn thì à, cũng có những bước đơn giản thôi trước hết chúng ta đưa ca thắng này đây đây là tháng trước nha trước sau giống như nhau nhưng chỉ có cái khác là cái ở sau nó ngắn trước nó dài thì chúng ta đưa vào cái phục đưa vào cái sườn ha cái này tôi ở sau chúng ta dùng đục giá chúng ta khóa lại tùy theo sườn nha các bạn carbon hoặc những sườn đời mới ngày hôm nay thì à, dùng những con lục giác âm thế này còn những sườn đời cũ con này nó dài hơn thì dùng tán ta khóa ha tương tự giống nhau thôi khi chúng ta gá vào thì chúng ta chỉ gá vừa tới thôi vừa nhẹ thôi không có nặng nha các bạn chỉ hình thức tạm gá thế này rồi bây giờ xem như chúng tôi đã tôi đã gá vào sườn nha phục nha thế này nha rồi cái điều quan trọng các bạn xem khi gá vào rồi khi khai gá vào bạn nhìn cái phờ cái à, phục nha đây đúng không đúng không các bạn đúng không bên đây cũng vậy bên đây cũng vậy bên đây chúng ta nhìn thấy rõ hơn đây tùy theo thuộc nha hình dạng khác nhau lớn lồi mọc ấm thì chúng ta coi cái thắng đây cái thắng này nha đây bắt phải đi điều với cái phụ các bạn xem như cái đỉnh đây đây đỉnh đây nha thì tương tự giống như một tam giác cân như các bạn các bạn bắt sao cho nó đều đúng không nếu như các bạn đưa qua đây nhiều quá không được đưa qua đây nhiều quá không được đưa qua đây nhiều quá cũng không được đưa qua đây nhiều quá thì cả bo cả um, um, má bố thắng cả vành đưa qua đây nhiều cả vành khi bóp thắng thì bên đây làm việc trước bên đây làm việc sau thì thắng các bạn nó không có điều thắng nó không có ăn đúng không trật quy tắc thì đối với thắng về thì nó khác còn thắng này thì nó lại chút xíu thành ra khi chúng ta xem cho nó đều nha nhìn bằng mắt đó rồi sau đó trước hết là chúng ta phải à, để bánh vào khóa bánh cho đúng vị trí chính xác trực tâm tốt nhất là các bạn để trước khi khóa cái này khóa cái bánh lại đó các bạn để xe vuông góc mặt đất thì hai tiếp điểm hai bên hai cái đầu hai bên đó cổ phụ nó sẽ tiếp lên cái đầu à, lên cái à, cái đầm thì sẽ nó tạo cái đường cân xứng thì sẽ là đường chính xác các bạn xem đúng không tôi giả hơi lệch nha mình cứ cho cái thí dụ như vậy đi thì cái vỏ cái bắt à, cái cái bánh các bạn bắt gá vào cái phục các bạn khóa đúng vị trí nằm đúng vị trí thì các bạn chỉnh thắng sẽ đúng còn nếu mà bánh các bạn gã sai lệch qua trái lệch qua phải thì các bạn chỉnh thắng sẽ bị lệch sẽ bị sai đúng không rồi khi ta gá thắng vào gá thắng gá thắng vào gá con lục giác là vào gá vừa vừa cứng nhẹ không khóa chúng ta để sau đó chúng ta đưa bố thắng vào bố thắng vào chúng ta cũng chỉnh cho mỗi bóp má thắng lại như thế này này gã vào chúng ta bóp lại hai bên liền cho má thắng ôm hai má thắng ôm vào liền như thế này các bạn chúng ta chỉnh cho bốn mặt phẳng song song với nhau nha rồi dùng lục giác đút vào khóa nhẹ khóa nhẹ lại song song với nhau và cho cái gờ thắng đó, hai đường cong như ngày hôm qua tôi nói là mấy cái đường à, này nè nó song song với cái niệm không đụng vỏ nha các bạn và trong cái à, vành thắng V nó cũng vậy nó có một phần dành sáng đó 10 ly đó hoặc hơn có thể là 12 để chúng ta để bố thắng bố thắng gã vào đúng đó rồi bước kế tiếp chúng ta xỏ con dây à, cáp ở trên dây cáp xuống đây các bạn nhìn bên đây chính xác đây nha cái cò này các bạn nè người ta đã bật lên rồi nè nhìn kỹ nha bật lên đây bật lên như bên đây là bắt sai nè sai đúng đúng tôi sẽ chỉ các bạn tại sao đúng và tại sao sai cái này đúng và sai lý do tại sao xem nha khi các bạn gá hai cái má này vô bốn mặt phẳng song song với nhau rồi đúc đưa dây cáp vào đây đưa dây cáp vào thì chúng ta không có bật cái này xuống không bật này xuống mà chúng ta bật cái này lên bật cái này lên cái này là cái uh, cam sa tâm này nó sẽ đóng và mở nên là đóng nè còn mở để làm gì chúng ta lấy vỏ ra bên đây là chính xác khi chúng ta đưa cáp vào các bạn thấy không đưa cáp vào chúng ta bật cái này lên bật mở đó các bạn bắt đầu chúng ta nhìn bằng mắt nha từ khoảng cách giữa cái mông giỏ nè khoảng cách mông giỏ đầu rộng khoảng cách giữa bố thắng bên đây bên trái và bên phải phải bằng hoặc rộng hơn chút xíu cái mông giỏ các bạn thấy không nhìn kỹ đường lai nha nè minh họa cho chúng ta thấy đó rồi chúng ta kéo căng cáp ra siết dụng một giác siết bên đây các bạn siết vào đây đưa đưa, đưa lên đưa vào liền phải không thí dụ thế này phải không xong chúng ta bật lên siết cho má thắng bên đây má bên đây bên đây bên đây đó bằng cái mông của vỏ hoặc rộng hơn chút xíu chúng ta siết siết xong là cái, cái vị trí này là vị trí mở nè khi chúng ta thay vỏ đó tháo vỏ ra lấy vỏ vô là nó vô nó vừa đúng cái này vừa đúng khoảng cách này nè không nó không bị dướng còn nếu chúng ta bóp nhiều quá đó thì cái vỏ đó đã có hơi mà nó căng nó lớn hơn cái điền chút xíu thì nó bị bót chúng ta lấy rồi ờ, vô ra không được thứ hai nữa cái má thắng hai má thắng nó gần cái điện nhiều quá chúng ta bớt thắng thì uh, nó cận lắm các bạn không thể sử dụng được thì lý do người ta làm cái này để cho các bạn sử dụng ở đây nhả ra đây đây là đúng nha nha khóa cáp lại các bạn xong chúng ta bật nó xuống bởi vì khi chúng ta mở lên nè đây mở lên thì rộng ra nè mở lên rộng ra nó chia ra mỗi ờ, một bên rất là rộng đồ hỏi đây nè thì khi, khi chúng ta siết lại đó thì nó lấy cái 10 đi này lại thì bên đây còn 5 ly bên đây 5 ly đúng không bên đây 5 ly bên đây 5 ly là khi bóp thắng là đúng còn khi ta mở lên này nè là cái độ rộng đó, nó rộng hơn cái điền rất là nhiều và nó bằng với cái mông vỏ thì một bên có thể tới một ly một phân nữa các bạn đó. người ta nhà sản xuất là đã tính xong rồi vậy ha vậy cái này là đúng nha, nha các bạn cái này là sai nè khi chúng ta khóa lại nè mà nó còn hở nè chúng ta bóp á, bóp thắng á, cái ta thắng nó đụng vào ghi đông luôn cái bố thắng này nó chưa chạm vào à, vào niềm vào vành làm sao mà thắng ăn được xe vẫn chạy đúng không còn bên đây là hình bên quả đây là hình đúng nè ta lấy cái vỏ ra để cho mình thấy là khi khóa lại mỗi bên 5 ly dạ, mỗi một bên vẫn còn 5 ly giống như à, mình đã nói về thân về đúng không chính xác tương tự những loại thắng khác cấu tạo khác nhau hoạt động giống nhau nha các bạn có thể là thắng này làm thế này thắng kia làm thế nọ nhưng mà con tháng này làm con ốc vít nè chỉnh lò xo bên đây rồi xo ra là bên đây rồi SRAM làm chỗ khác phải không mỗi nhưng mà cái uh, lò xo độ 7 đâu nữa, tương tự giống như nhau thì con này con tăng đưa thôi các bạn sẽ xem cái video minh họa sau nha rồi cảm ơn các bạn ta xem lại cái này nha cái này đúng nè đúng nè các bạn khi ra thắng vào nó các bạn cần ha cho nó đều với cái phục hai bên đưa bố vào cho bốn mặt à, bốn hai mặt bố mặt bố bên đây dành liền mặt bố bên đây giờ vành song song với nhau và không đụng vỏ bằng đường lai với nhau chúng ta siết lại siết lại gã để đó thì các bạn thấy nó đều không đó này thì khi chúng ta xỏ cáp vào nó chúng ta bật cái này lên cái này là cái à, cái mở cái đóng hình cam sai tâm nó cho cái độ mở đóng là khoảng 10 ly là mở ra 10 ly thì khi chúng ta mở ra 10 ly thì bên đây đó mở lên rồi các bạn thì bên đây một ly bên đây 10 nè 10 cm à 10 cm à, xin lỗi khi mở ra các bạn mở ra thúc cáp lại siết thì khoảng cách giữa bố bên đây bố thắng bên trái qua bên phải bằng với mông giỏ chiều ngang của mông giỏ chúng ta siết khóa lục giác lại khóa cáp lại thì bên đây là hiện tại là 10 cm xin lỗi 10 ly bên đây 10 ly thì khi chúng ta khóa lại chúng ta trừ 10 ly ra 10 ly nó ăn vào thì bên đây vẫn còn là 10 10 thì chia làm hai bên đây 5 bên 5 ly giống như bên thắng về đúng không đây cách này là chỉnh đúng nha các bạn cái này chỉnh sai nè sai các bạn thấy không hiện tại là đang đóng nè đóng rồi mà hai bên còn rộng hơn vỏ thì các bạn bóp thắng đó bóp cái tay thắng nó đụng vào cái đông luôn hai càng thắng hai cái má thắng này vẫn chưa táp vào cái này làm sao mà thắng ăn được đúng không còn bên đây là đúng nè anh ta lấy cái vỏ ra khi người ta khóa lại rồi nè bên còn 5 ly đây còn nếu chúng ta ra nếu như cái hình bên này này có minh họa mà có gắn cái vỏ vào đó các các bạn là các bạn không thể nào thấy cái đường line này đâu cái khoảng trống giữa hai cái, cái, cái, cái giữa cái bố và cái bạch thì cái vỏ nó to hơn đúng không rồi cảm ơn các bạn xem nhé Thông thường thì xe rót xài vỏ từ 20 tới 23 hoặc nếu mà có lớn á, có mông lớn nhiều thì cũng 700 nhân 25 là maximum còn 28 là người ta đi touring đúng không thì bây giờ mình nói từ 20 tới 23 thì các bạn xem cái mông vỏ đó đây thì cái càng thắng trước khi cái đây là cái mô hình có sẵn chiếc xe có sẵn tôi chỉ à, đem nó ra để chia sẻ làm cái mô hình để minh họa chia sẻ với các bạn các bạn xem khi chúng ta bắt vào thì bắt buộc các bạn xem nha nhìn kỹ nha cái phục đây hai cái má hai cái má phục đây cái phục bên trái và bên phải thì các bạn xem cái càng thắng nè bắt vô bung là so hết nha các bạn đây một cách tự nhiên đó thì các bạn thấy bên tay trái đây bên tay trái phía bên đây là cái cái à, má thắng bên tay trái nè nó đi song song đi theo cùng chiều với cái phục bên đây cũng vậy thì các bạn xem coi như giống như có ba đỉnh một cái đỉnh này ngay tâm cái phục đây xuống đây và ở đây là một tam giác cân thì nó phải đều nha các bạn nếu như các bạn bắt méo này nha tôi thí dụ nha nó các bạn thấy có được không sẽ méo một bên khi bóp thắng nè nó cái bên đây sẽ vào trước tại lò xo này nó đã cân sẵn rồi chúng ta chỉ có điều chỉnh út đây là cái nút con ốc vít chỉnh lò xo nặng và nhẹ thôi chứ còn lực bóp vào á là đã được cân sẵn rồi các bạn thấy không Thế là chúng ta phải bắt cho nó ngay đó đúng chưa đúng chưa các bạn thấy không hai má thắng bóp vào cùng một lúc thì chúng ta sẽ canh chỉnh cho nó chuẩn đây hai cái arm này đây hai cái má thắng ở đây bên tay trái và bên tay phải mình phải cùng chiều các bạn thấy cái phục không mình nhìn bằng mắt đó nha các bạn tùy theo phục nha các bạn có những phục các bạn nhìn thấy được và có những cái những phục á, thì cái hình dáng nó khác chút xíu thì các bạn nhìn nó không được như như thế này đâu ha các bạn thấy cái câm không cái đây cái cây tôi tôi chỉ đây đó thì cái mông vỏ này nè thì đối với thắng V thì tôi đã nói khi các bạn thúc cáp lại các bạn thúc cáp lại hai má thắng sát vào thì các bạn trừ ra 10 ly 1 cm là cái nơi đó để lấy vỏ ra khi chúng ta muốn lấy vỏ ra thay vỏ hoặc lấy bánh ra chúng ta rút cáp lại hở 10 ly cái g đó chúng ta nâng ra chúng ta lấy còn bây giờ cái thắng này và thắng kia cũng như vậy hoạt động giống như nhau cấu tạo khác nhau thì các bạn xem cái này nha cái này đây trong đây nó có cái cái à, chưa cái đường tròn này các bạn đường tròn âm nằm trong đây này thì nó có cái cái tâm đường tròn sai đường tròn xa là tâm chúng ta hay gọi là cam đó cam sai tâm đó các bạn xem nè đó đó cái con tán này nè nó đưa nè quay lên quay xuống nè thì nó cũng cái độ lệch của nó đó cũng 10 ly là 1 cm thì khi, khi chúng ta bắt vào siết con à, đưa cái thắng vào sườn siết cái này vào siết con ốc phía sau chúng tôi sẽ tôi sẽ quay cái video ở à, cái cái hình ở sau các bạn sẽ thấy siết vào chúng ta canh cho nó đúng vị trí và chỉ gá thôi các bạn không siết cứng nhá sau đó cắt chúng ta thả xuống đây chỉnh xong hết đúng không rồi siết ha thử giờ các bạn xem nha tương tự như thắng bên kia 10 ly là để chúng ta đưa càng thắng ra mở càng thắng ra để lấy cái vỏ ra thì bên đây cũng vậy 10 ly đó để chúng ta lấy cái vỏ ra đây 10 ly nếu là bóp như là sát đây ha bây giờ chúng ta nhìn hai đường song song nhìn cái bông vỏ bên đây và bên đây nó song song xuống thì chúng ta bóp nhìn bằng mắt nha các bạn các bạn thấy hai đường thẳng song song xuống thì hai khe hở đó, đó hai đường thẳng song song đó là nó vừa đúng cái chiều rộng này nè chiều rộng má thắng bên đây và má thắng bên đây vừa bằng cái bông vỏ để chúng ta lấy ra đó là chúng ta bật ra hết gì nha phải bật này lên nha rồi chưa rồi thúc siết cáp các bạn nhớ nha tôi nói lại thôi tại mình mới vào nghề xe đạp rồi cái mông vỏ bên đây từ đây qua đây thí dụ 20 hoặc 23 đi thì 23 thì má thắng bên đây và má thắng bên đây thì chúng ta đã bắt vào bốn mặt phẳng đều song song hết đúng không song song hết thì má thắng bên đây và má thắng bên đây phải bằng cái mông vỏ bên đây chứ không phải là cái bành nha là khi chúng ta đã canh cái bành sờ cái niền xong hết rồi siết hai cái má này rồi má từ má má thắng bên đây khoảng cách má thắng bên đây qua má thắng bên đây bằng cái mông vỏ chiều rộng của mông vỏ ha rồi nha rồi bật cái này lên thúc cáp xuống sau đó chúng ta siết rồi xem lại nha rồi đó các bạn chiều rộng từ má thắng bên tay trái qua má bên thắng bên tay phải bằng với chiều rộng của mông giỏ đúng không thì khi chúng ta lấy cái giỏ ra là đúng thì hiện tại cái giỏ đó đã lớn hơn thì cái niền nó nhỏ hơn thì các bạn xem này hai cái khoảng cách niền bên đây đây đây đó bây giờ chúng ta bật này xuống nha đó là vị trí khóa đó các bạn chúng ta đang đầu tháng sử dụng đây ok các bạn thấy chưa quá đơn giản sau đó chúng ta bóp bóp thắng xem thắng nó có điều hay không bắt buộc là hai má thắng phải cùng đi vào một lúc hai má liền chứ không có một bên nhanh bên chậm nha các bạn đây đây các bạn thấy bên đây vào trước nè đưa cái giỏ vào bên kia đúng không đá còn nếu bên đây vào sớm nè các bạn xem cũng không được Thật ra chúng ta chỉnh bằng tay chỉnh nhẹ cho đến ngày chúng ta bóp thắng nhẹ từ từ đến khi nào chúng ta vừa di chuyển cái càng thắng trái qua phải hoặc phải qua bên à, trái di chuyển và tay chúng ta bóp thắng đến khi nào chúng ta thấy được cái vị trí mà khi chúng ta bóp thắng hai má thắng cùng vào một lúc với má niền hai má niền thắng hai má niền mà cái vỏ xe không bị lệch không bị di động không bị bên đây đẩy qua bên kia bên kia đẩy qua bên nọ chứng tỏ rằng hai má thắng cùng ôm vào hai má niền cùng một lúc đúng không đây đó các bạn thấy rõ ràng không chúng ta bóp thắng dùng một tay bóp thắng nha sau đó dùng một con cái lục giác nằm đây ta đưa về phía sau chúng ta siết siết cứng nha các bạn rồi cái nhịp chúng ta đã định vị trí được xong rồi đó khi chúng ta muốn thay vỏ thì chúng ta bật cái này lên đây cái con này can can xe tâm đây thì nó sẽ đưa sợi dây ra 10 cm 10 mm 1 cm giống như bình thân càng chúng ta nắm rút lại bình thân V chứ chúng ta nắm rút lại thì nó lú ra cái gờ 10 cm chúng ta dở lên đưa hai cái càng thắng bẹt ra để chúng ta lấy vỏ còn bên đây chúng ta đưa đây ra này đây tương tự các bạn theo đây xem kỹ lại nha đó coi như chúng ta đã chỉnh thắng xong dễ dạ không các bạn